về cái bộ đồ chơi hột tài xỉu 2020 này thì em bao tang tích cho các bác ăn thua trẻ hột. Nó là cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang các bác nhá. Đây. Đầu tiên thì uh, em xin phép sẽ được uh, test thử cái phần tang tích cho các bác. Này, em test nam châm này. Không hít. Đó. Em test thử nắp chén đĩa hột cho các bác luôn. Đó, không hít. dọn đèn thì trong.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 Còn ờ, khi nào mà các bác sở hữu rồi em sẽ chia sẻ cho các bác cái cách để các bác có thể lên tài xuống xỉu, giữ tài giữ xỉu được. Ngoài ra bộ hột này tỷ lệ lên bảo của nó cũng rất là cao. Lát nữa em lắc các bác cứ để ý xem nó về cặp rất là nhiều, như thế là nó chuẩn bị ra bão rất là cao. Bây giờ em sẽ lắc thử chén tài chén xỉu cho các bác này. Đây đang tài đúng không ạ? Xỉu này. Tài này. Xỉu này tài này thấy chưa ạ về đi chén tài chén xỉu rất là đều đúng không ạ bây giờ em sẽ lắc giữ tài giữ xỉu cho các bác bây giờ nó đang ở tài đúng không ạ em sẽ giữ tài này một tài này hai tài này các bác nhìn này cặp về rất là nhiều để chuẩn bị ra bảo đấy ạ ba tài lại cặp tứ tiếp này bốn tài cặp ba tiếp này đấy chưa ạ Bây giờ đang tài đúng không ạ? Em xuống xỉu này. Xuống xỉu này, cặp 3 tiếp này các bác này. Đó. Bây giờ đang ở cặp đang đợt xỉu đúng không? Em giữ xỉu cho các bác này. Một xỉu này. Hai xỉu này. Ba xỉu này về bảo luôn, bảo ba luôn. Đó, được chưa ạ? bốn xỉu này